chào tất cả các chị em phụ nữ Chị em nào đã vất vả khổ sở nản trí về công cuộc Chị Nám thì có sản phẩm Gian Hy hôm nay Bên shop sẽ giới thiệu một bộ sản phẩm mới của Thái Chị Nám và Tàn Nhang đó là của Gian Hy Sản phẩm cực kỳ hiệu quả nhé Chị em sau sinh bị nám này, nám hai bên má hoặc là bị nám do cháy nắng thì gian hy sẽ giúp là thứ nhất là giúp chị nám hiệu quả còn có bánh xà phòng đây chai serum chai serum kem bôi ban ngày và hai sản phẩm nữa bôi ban đêm ngoài việc giúp chị nám thì cái sản phẩm gian hy còn sản phẩm gian hy còn giúp là da trắng mịn giảm thiểu nếp nhăn xe khít lỗ chân lông làm săn chắc da và mềm mại da tác động sâu dưới da giúp nếp giảm nếp nhăn trẻ hóa làn da và cách sử dụng thì thứ nhất thì các bạn sẽ rửa mặt với bánh xà phòng giúp da sạch sẽ loại bỏ bụi bẩn và chất nhờn dưới da làm mờ đốm đen và bước 2 thì các bạn sẽ bôi chai serum này lên các bạn cho ra tay hai giọt serum sau đó thoa đều lên mặt để cho thẩm thấu vào da sau đó các bạn sẽ bôi cái tip bộ kem chống nắng ban ngày số 2 buổi tối sau khi các bạn cũng rửa mặt sạch sẽ bằng bánh xà phòng này thì các bạn bôi cái số 3 này lên đây là kem dưỡng da collagen ban đêm sau đó các bạn bôi cô chồng số 4 lên các bạn muốn biết là da mình thuộc loại da như thế nào bị nám gì hoặc là sử dụng bao nhiêu liệu trình thì sẽ khỏi thì các bạn sẽ inbox trực tiếp cho gọi điện cho mình hoặc là các bạn sẽ kết bạn Zalo với mình theo số điện thoại là 0985 123 191. Xin chào tất cả các bạn.